Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2021, tức ngày 1 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Tỵ hôm nay là Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Mùi. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Thiên quan khiến nhiều việc diễn ra không theo ý muốn nên người tuổi Tý rất dễ nổi nóng, Việc bạn hỏi lại ý kiến của họ khi bạn không hiểu là chuyện bình thường, không nên lớn giọng, quá tháo đâu nhé. Muốn người ta đối xử nhẹ nhàng với mình thì bạn cũng phải cư xử như thế trước đó. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh đừng phá nát tình cảm, bằng việc phủ nhận công sức người ấy đang vun vén, xây dựng tình cảm của hai người nhé con giáp tuổi Tý. Mọi thứ sẽ tốt hơn lên nếu bạn quan sát và ghi nhận những gì họ đang làm vì bạn. Trong ngày này,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 Điều quan trọng là một nửa của bạn vẫn chấp nhận và yêu thương bạn là đủ. Bạn chẳng thể nào thay đổi để trở thành người hoàn hảo trong một sớm một chiều, bạn chỉ cố gắng sống tốt hơn. Đa phần mọi việc đều đang diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống của con giáp tuổi Sửu nhờ sự che chở của thực thần, nhưng ở một khía cạnh nào đó, điều khiến bạn thực sự quan tâm lại không trọn vẹn như bản thân mong muốn. Đó chính là lý do khiến ngày hôm nay bạn trở nên có một chút ưu tư, hỏa khí vượng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh ngày hôm nay, đặc biệt không tốt cho những ai bị cao huyết áp, bệnh viêm nhiễm. Ngoài ra, bản mệnh nên ưu tiên ăn nhiều thức ăn mát, chọn địa điểm là những nơi thoáng. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. 3. Tử vi tuổi dần Hình hại vô ân khiến người tuổi dần nhận ra việc bạn giúp ai đó là vô ích, thậm chí có lúc giúp người còn bị trách mắng, bạn đang quan tâm quá nhiều đến việc người khác làm gì, mà quên dành thời gian để tự tổ chức cho đời sống của mình sao cho trật tự, quy củ hơn. Thay vì hướng ra bên ngoài, tại sao bạn không dành cho mình một ngày để có thể sắp đặt lại cuộc sống? Bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều so với việc đi so sánh bản thân với ai đó đấy. Khi bạn tháo gỡ được những khúc mắc trong tâm mình thì mọi việc sẽ yên ổn. Nhờ chính ấn mà con giáp tuổi dần có thể đóng góp những ý kiến phù hợp để thay đổi, phát triển đội nhóm của mình. Bạn không ngại đòi lại quyền lợi tương xứng cho mình cũng như những người liên quan. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 4. Tử vi tuổi mão. Thiên ấn giúp cho người tuổi mão linh hoạt, nhanh nhạy hơn trong việc xử lý các vấn đề diễn ra trong ngày hôm nay. Có thể những sáng kiến của bạn có thể giúp thay đổi cả toàn bộ sự việc, giúp cho bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao hơn bao giờ hết. Ngũ hành tương sinh có thể là cơ hội chấp cánh cho tình yêu của những ai đang độc thân. Những buổi đầu hẹn hò lãng mạn sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui và hy vọng. Người có đôi có cặp sẽ có nhiều cơ hội gia tăng tình cảm thông qua cuộc gặp gỡ bạn bè, đi dã ngoại cùng nhau. Ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 là ngày ngày Dương Công Kỵ. Ngày này được xem là ngày xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công động thổ, xuất hành, Do đó, bản mệnh nên lưu ý tránh thực hiện những việc này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. năm, Tử vi tuổi Thìn. Dù con giáp tuổi Thìn mong muốn có thể tập trung vào công việc hoặc các vấn đề cá nhân, thì ai đó liên tục làm phiền dưới sức ảnh hưởng của thương quan, khiến cho bạn buộc phải ngắt quãng kế hoạch của mình. Điều này có thể gây cho bạn sự thất vọng, chán nản, tuy nhiên đừng vì thế mà có suy nghĩ muốn trả thù nhé. Thổ hỏa tương sinh tốt cho ai đang muốn cải thiện mối quan hệ hiện tại, nhất là những người từng phạm lỗi với người khác, thì đây là cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, lấy lại lòng tin của họ. Ai đang có gia đình hạnh phúc thì nên tìm cách vun vén những gì đang có, chứ đứng núi này trông núi nọ. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh nên kiêng cữ những việc liên quan tới khởi công tạo tác việc gì. Đặc biệt, ngày này kỵ nhất là trôn cất, sửa đáp mồ mả, đóng thọ đường đóng hòm để sẵn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, sửu. 6. Tử vi tuổi Tị, Ảnh hưởng của kiếp tài, nên những vết thương trong quá khứ khiến bạn đau đớn và người tuổi Tị không dám tin tưởng vào người khác. Có thể ai đó sẵn lòng hỗ trợ bạn, nhưng bạn lại quá đa nghi để có thể đón nhận sự nhiệt tình của họ Lúc này, chính lòng bạn còn có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, và chưa đủ tự tin để có thể mở lòng với đối phương ngày hôm nay. Nhưng nếu có thể, cần khéo léo từ chối nhé, dù sao bạn cần chút thời gian yên tĩnh để có câu trả lời chính xác hơn. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày can đinh, ngày can đinh không chỉ bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh lưu ý tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ hợi, mùi. 7. Tử vi tuổi ngọ Tam hội giúp người tuổi ngọ có cơ hội tương tác tốt, tuy nhiên đừng vì thế mà thúc giục, hay tạo ra một áp lực không đáng có lên đối phương. Cố gắng để mọi thứ được tách bạch và đem lại cho bạn, cũng như họ cảm giác thoải mái một chút trong ngày này. Người tuổi ngọ có thể đặt dấu hỏi hồ nghi một người nào đó, ngày hôm nay khi tỷ kiến xuất hiện. Tuy nhiên đừng vì thế mà có ứng xử kém lịch thiệp, bởi vì thái độ, của bạn sẽ có thể làm dấy lên những cảm xúc tiêu cực nơi đối phương, khiến cho mối quan hệ lại trở nên căng thẳng. Theo lịch ngày tốt, hôm nay rất tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết. Bạn nên ưu tiên thực hiện những việc trên trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão. 8. Tử vi tuổi mùi, Tam hội xuất hiện cho thấy nhiều mối quan hệ của người tuổi mùi sẽ có thay đổi quan trọng trong ngày hôm nay. Chỉ cần bạn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thời gian sẽ giúp xóa nhòa những cản trở bấy lâu nay. Thực thần mang lại bài học mới giúp người tuổi mùi cảm thấy hào hứng hơn. Bạn được nhận những điều thú vị đến từ những người xa lạ mà bạn không bận tâm mấy. Tốt nhất đừng cố định mục tiêu của mình vào một nhân vật nào đó được định danh là tấm gương, cuộc sống là sự mở lòng sẵn sàng để học hỏi đấy. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn hôm nay rất tốt, những ai đang bị ốm cũng nhận thấy cơ thể của mình đang hồi phục nhanh chóng, nhờ kiên trì uống thuốc đủ liều theo chỉ dẫn của bác sĩ, đừng tưởng rằng mình đã khỏe mà vội dừng lại bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Thân tị tương phá, nhắc nhở sự hiếu kỳ có thể trở thành vấn đề của người tuổi thân ngày hôm nay, bởi vì nó khiến cho bạn mất tập trung vào những mục tiêu quan trọng, mà lại bị lạc đường bởi những cảm xúc tức thời. Hãy cố gắng giữ cho mình sự tập trung cao độ hơn nhé, nếu bạn muốn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Chính tài ghé thăm có thể là vì một số con giáp tuổi thân vừa được nhận lương, được cho tiền trong ngày này. Nhưng khi nhận được tiền, bạn nhớ để dành một phần để tiết kiệm, chứ vội mua sắm hoang phí nếu không muốn thấy cảnh chưa hết tháng đã hết tiền. Kim Hỏa Xung khắc dự báo có những rắc rối trong chuyện tình cảm,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 khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới. Đây cũng là tuần lễ sẽ bắt gặp nhiều lời mời hợp tác đầy thú vị. Người tuổi Dậu hôm nay có điểm sáng ở khía cạnh tiền bạc, nhờ có thiên tài mà tình hình tài chính hiện tại được cải thiện. Nhờ những gì bạn gặt hái được hứa hẹn cuộc sống của bạn sẽ được nâng lên một tầng mới. Kim, hỏa xung khắc cho thấy nhiều nỗi băn khoăn lo lắng ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại khi các bạn không có đường hướng phù hợp cho tương lai. Để giải quyết mọi vấn đề trong ngày hôm nay, bạn hãy tôn trọng sự thật và bày tỏ sự chân thành của mình là được. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thương quan dự đoán, người tuổi Tuất phải trải qua một giai đoạn không dễ dàng về mặt cảm xúc, dường như bạn phải chật vật vật lộn với chính những ưu tư của mình. Trong khi bạn khát khao có được sự giúp đỡ thì dường như ai đó cũng đang bận rộn với vấn đề của họ và không thể nào hỗ trợ được bạn, như bạn muốn đâu. Thổ hỏa tương sinh là cơ hội để người độc thân có thể bày tỏ tình cảm mà bạn chất chứa từ lâu với người bạn yêu mến. Nếu vẫn có chút lo lắng, thì bạn chỉ cần bật đèn xanh để thử xem phản ứng đối phương như thế này. Thời gian này cũng rất tốt cho các cặp đôi lên kế hoạch cho chuyến đi chơi xa. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày một âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này bạn nhé giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, Tý 12. Tử vi tuổi hợi. Hôm nay ảnh hưởng lục xung, nên đây là ngày mà mối quan hệ nào đó của người tuổi hợi có thể gặp trục trặc, khiến cho bạn rơi vào một khoảng thời gian không dễ chịu chút nào, trong đó bao gồm cả sự bất an, lo lắng, không yên tâm. Tuy nhiên đừng căng thẳng quá, bởi vì mọi thứ sẽ sớm đi qua và nhường lại cho những cảm xúc tích cực hơn. Chính quan khuyến khích người tuổi hợi thẳng thắn đối diện và thử sức mình với điều gì đó mới mẻ. Khi bạn tự tin vào bản thân mình và áp dụng những kiến thức bạn có vào thực tế, bạn sẽ thấy những cánh cửa cơ hội mở ra với bạn đây. Ngũ hành xung khắc cho thấy, bản mệnh băn khoăn khi mà mọi dự định của mình bị người ấy không đồng thuận. Bạn từng nghĩ rằng cứ là chính mình và được đối phương ủng hộ, nhưng xem ra càng ngày bạn càng nhận ra giữa hai người có nhiều khác biệt. Giờ tốt trong ngày,